Xin chào tất cả anh em Hôm nay à, tôi à, tiếp tục gửi đến anh em một cái bộ sản phẩm hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang. thứ nhất là về thử nam châm hay còn gọi là cục hít thì không hề dính không hề hít gì cả thứ hai nữa là dọi đèn và thứ ba là ngâm nước muối thứ tư thậm chí anh em có trẻ hột ra cũng không có bất kỳ một gì bên trong cả Và đây nó là cái máy báo dung khi vào bất kỳ những sòng tài xỉu nào anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp muốn sử dụng những cái thiết bị những cái đồ chơi hoàn toàn không tang thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 55 55 59 và 0983 30 tứ 2 đây là hai cái số điện thoại của tôi nhà tôi chuyên mua bán và cung cấp những cái thiết, thiết bị những đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn mới và hiệu quả nhất 2020 hiện nay tránh là mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em cái ờ, bộ tài xỉu bao dung không tang này trước tiên tôi sẽ thử qua đèn tôi sẽ soi thử đèn cho anh em xem riêng về bộ hột này hoàn toàn không tang 100% anh em nhìn này hột rất là trong rất là đẹp anh em nhìn thấy biết cái bộ hột này nó cũng giống như là bộ báo nhất lục là khi nào như bộ này là tôi đang làm vào mặt lục nó khi nào có mặt lục lên thì máy sẽ rung như chúng ta biết còn không có lục thì máy sẽ không rung bây giờ tôi sẽ thử qua cái cục hít gọi là nam châm đây nắp dĩa hột hoàn toàn bình thường tôi sẽ dùng cái ờ, kéo này để tôi chứng minh cho anh biết đây nó là nam châm chứ không phải là inox đồ hoàn toàn không tan tích gì cả thế là 500 trắng anh em chặt diễn nắp hoàn toàn bình thường Đó. về bộ hộp này thì cứ khi nào có mặt lục lên nó sẽ báo cho anh em biết đây nó là chính là cái máy báo dung này cái máy báo dung này có thể anh em chế vào trong tôi có thể tôi chế vào trong nón cho anh em được này hoặc là anh em đưa vào cổ tay bất kỳ chỗ nào khi anh em đưa qua hoặc là ngồi gần cái khoảng cách từ 7 cho đến 8 tấc hoặc gần 1 mét nó sẽ rung cho anh em biết mỗi khi có mặt lục nổi lên còn khi nào không có lục thì chúng ta không nên đánh hoặc là chúng ta bỏ bởi vì đấy là ờ, những cái chén trường hợp chén phản chén phản là như thế nào chén phản có là trường hợp ví dụ như là có mặt lục lên nhưng mà nó lên con một con 6 và con đây 622 như thế này nó là chân phản nên khi có mặt lục nổi lên máy sẽ rung và khi đó thì anh em nên đánh cả hai mặt đánh cả lục và tài thì cái độ chính xác của nó, nó tuyệt đối hơn và không có trường hợp là anh em thua tiền ít nhất là hòa bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem như trường hợp chắn này hoàn toàn không có lục khi không có lục thì chúng ta có thể là đánh xỉu nhưng đánh ít tiền thôi hoặc là không đánh nếu để chắc chắn thì chúng ta cũng không nên đánh đó xỉu anh em này đó anh em thấy máy như thế này cũng không có lục này không có lục thì chúng ta không nên đánh hoặc đánh xỉu đó một hai ba tập thể dục này xỉu sáu như chén này tiếp tục không có lục nữa nhé đấy như đây gọi là chén chén phản anh em này không có lục tại sao tôi khuyên anh em không nên đánh bởi vì khi không có lục nhưng mà nó lại lên tài nếu chúng ta mà đánh vào xỉu thì chúng ta sẽ thua trên này Đó, như trường hợp trận này có bao nhiêu tiền bao nhiêu của tôi đều đổ hết vào lục tài tôi sẽ đánh lục tài đánh chính cửa lục và đánh thêm tài đó một năm sáu tài 12 ăn cả hai cửa như thế này tiếp tục có lục này nếu theo cảm nhận của tôi có thể là sẽ có hai con lục bởi vì khi có một con lục máy sẽ rung liên tục hai con lục thì một con lục máy sẽ rung ít hai con lục nó sẽ rung liên tục và ba con lục thì máy sẽ rung liên hồi như thế này theo tôi nghĩ thì sẽ đánh có hai con lục chính xác không nha một trăm phần trăm đấy là kinh nghiệm đánh của tôi tôi muốn chia sẻ cùng anh em như thế này hoàn toàn không có lục đó xỉu tám chén này tiếp tục không có lục này Đó, đây là chén phản thế này nếu anh em mà đánh vào xỉu là anh em thua trong tài xỉu chúng ta không cần phải đánh nhiều 10 chén chúng ta chỉ cần đánh một hai chén thôi nhưng mà đấy là những trận kết thì cửa thua của anh em sẽ không bao giờ có sự cửa thua mà đánh luôn thắng như chén này tiếp tục không có lục này. xỉu 8 nữa vẫn là xỉu anh em à xin lỗi chén này tiếp tục không có lục đó xỉu 7 như chén này có bao nhiêu tiền tôi dồn hết vào lục và tôi đánh chính cửa lục và đánh thêm tài đánh lục tài luôn đó 456 tứ ngũ thiên chén này hoàn toàn không có lục tôi bỏ chén này nó xỉu xỉu bảy chén này có bao nhiêu tiền tôi sẽ dồn hết vào đánh lục tài theo tôi nghĩ thì có khả năng chắc chắn là một có con lục rồi tôi sẽ đánh cả hai cửa đánh cả lục chính cửa lục và đánh tài đó sáu ba ba bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này khi có lục lên này máy nó sẽ rung này. đó đây là tôi để khoảng cách gần bây giờ tôi sẽ ngửa con lục xuống đó, ngửa con lục thì anh em nhìn đèn này đó. nó thỉnh thoảng nó rung hoặc là nó không rung thì là nó rung một cái thôi đây, tôi sẽ ngửa một con lục lên đấy, anh em nhìn đèn này đó đèn nháy liên tục đèn đỏ nháy liên tục có nghĩa là có lục tôi sẽ lật mặt khác đi anh em nhìn bây giờ chỉ là đèn xanh nháy đèn đỏ nó thỉnh thoảng nháy nó không nháy liên tục đây nó là một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang áp dụng cho anh em đi làm cái tránh những cái trường hợp gọi là người ta đánh nhiều quá ví dụ như là người ta mà đánh vào tài chẳng hạn mà người ta đánh độc tài mình có thể mình gạn bớt đi mình không cho người ta đặt nhiều nữa thì anh em nào cần tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này